Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi, kết quả tiền mất tật mang Câu nói những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền Là rất đúng với xã hội hiện nay tại Việt Nam Tư tưởng này nó đã ăn sâu vào cách suy nghĩ của người làm ăn ở Việt Nam Đặc biệt là giới làm ăn phi pháp Hầu hết những quan chức bị quẳng vào lò của ông Trọng đều là những quan chức bị mua chuộc hoặc bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền. Cả bộ máy công an ở thành phố Hồ Chí Minh thời thập niên 90 đầu những năm 2000 đều bị ông trùm năm Cam mua hết. Đó là thực tế không thể chối cãi và ông trùm năm Cam xây dựng đế chế bằng tư tưởng như vậy. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi. Việc mua quan chức, phần khó nhất là định giá. Có người giá trị thấp nhưng đòi hỏi giá rất cao. Có người giá trị cao cần rất nhiều tiền để mua thì lại bị đánh giá quá thấp. Và vấn đề định giá nó quyết định sự thành công của thương vụ ấy. Trước đây khi nói đến số tiền triệu đô, người ta xem nó là số tiền rất lớn. Tuy nhiên với quan chức thời này thì việc kiếm số tiền vài chục tỷ là không khó. Những căn nhà có khi giá trị hàng triệu đô la là chuyện hết sức bình thường. Cho con cái đi học Âu Mỹ mỗi năm tốn hàng trăm ngàn USD mỗi người thì không còn gì là xa lạ với xã hội này. Vì thế khoản tiền vài chục tỷ để hối lộ quan chức là không hề lớn. Ông Đinh Văn Nơi là một dũng tướng và ông quyết định đi lên bằng thành tích chứ không phải bằng chạy trọt. Người nhúc nơi không nhiều bởi chỉ có ông mới không ngại ngùng bắt những vụ buôn lậu mà đằng sau nó là có liên quan đến quan chức của nhà nước. Khi về đến An Giang, ông Nơi đã tuyên bố Tôi tìm những người nào quen lớn tôi bắt trước. Và đây là lời tuyên bố rất đành thép. Không chạy trọt được ông Linh Văn Nơi thì người ta tìm cách chạy trọt cấp cao hơn của ông Nơi. Người mà có thể thuyên chuyển ông Nơi đi khỏi An Giang để họ hoạt động tự do. Một nhóm đối tượng làm ăn phi pháp muốn đẩy ông Linh Văn Nơi đi để họ dễ bề làm ăn là nhóm này đã định giá khoản tiền mà có thể đẩy ông Nơi khỏi An Giang là khoảng 20 tỷ đồng và họ giao cho Trần Chí Mãnh, 42 tuổi, sống tại phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, lo việc chạy thuyền chuyển. Tuy nhiên, số tiền 20 tỷ đồng không phải là lớn và Mãnh đã bị bắt. Có thể Mãnh không biết đường chạy và cũng có thể số tiền 20 tỷ không đủ mạnh để đẩy được ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Đây là hình ảnh dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi và kết quả. Theo những gì báo chí cho biết thì Trần Trí Mãnh, 42 tuổi, đem 20 tỷ đồng chạy trọt sai đối tượng. Những người nhận 20 tỷ của Mãnh là nhóm người lừa đảo. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao nhóm lừa đảo này nhận tiền mà công an lại biết được. Có ý kiến cho rằng Mãnh đã dùng 20 tỷ để đẩy một giám đốc công an nổi tiếng và là người được Tô Lâm chiếu cố là không đánh giá được. Chuyển đi bằng 20 tỷ có thể được, chứ chuyển Đinh Văn Nơi mà dùng 20 tỷ là không đánh giá đúng người, đúng giá của nó. Thực ra ông Đinh Văn Nơi là lính sung phong của ông Tô Lâm. Tên tuổi Đinh Văn Nơi không những ông Tô Lâm biết mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng biết. Một người nổi danh như vậy mà chạy trọt không đúng thì ắt sẽ bị quật và thực tế là Trần Trí Mãnh đã bị bắt. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm xem Đinh Văn Nơi là một viên ngọc quý ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh sẽ thực hiện vụ án rất lớn cho Bộ Công an. Xưa nay chỉ có quan chức từ Bắc vào Nam, chứ ít có quan chức được tuyên chuyển từ Nam ra Bắc. Có thể vị trí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh không thể bố trí một người Bắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vai trò của ông Đinh Văn Nơi trong Bộ Công an hiện nay đang rất lớn, khó mà dùng tiền để đẩy đi khỏi được nơi ông làm giám đốc được bởi cần phải tác động đến Tô Lâm thì số tiền bao nhiêu mới đủ đầy Với trường hợp ông Đinh Văn Nơi mà dùng 20 tỷ để hạ, e là không thể. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sóc Trăng, Giám đốc Công an tỉnh bị ba lính dại quật. Chiều 28 tháng 9, mạng xã hội dậy sóng với clip dài 5 phút 20 giây ghi lại hình ảnh một cảnh sát giao thông và một cảnh sát trật tự đã dùng rủi cui đánh hai thanh niên đi xe máy. Sau khi đánh gãy rủi cui, một cảnh sát đã dùng tay đánh đá vào sườn một người trong một trong hai học sinh. Hình ảnh này gây phẫn nộ trong dân chúng vì tính chất tàn ác của ba viên cảnh sát này. Đây là hình ảnh ba viên cảnh sát tấn công hai học sinh vào cuối tháng 9 làm dậy sóng mạng xã hội. Đây chính là hình ảnh cảnh sát lạm dụng quyền lực rất nghiêm trọng. Nó vừa nguy hiểm cho xã hội, vừa cho thấy ý thức thượng tôn pháp luật trong ngành cảnh sát đang thiếu vắng. Ngay sau đó, mạng xã hội xác định đây là đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Hình ảnh này làm cho nhiều người chút giận lên chế độ và trung ương không thể không chú ý. Cái ác của nhân viên công quyền chính là bộ mặt của chế độ, không thể chối bỏ thế nào cho được. Đứng trước sự phẫn nộ của xã hội, Trung ương cũng cần phải xử lý rốt ráo tiêu cực này để yên lòng người dân. Làm chính trị là phải biết hy sinh thuộc hạ để ăn lòng dân như Tào Tháo đã từng làm khi kéo quân đánh viên thiệu. Và cho tới ngày nay, hầu hết những người làm chính trị cáo già thường hay làm như thế để cứu lấy cái uy danh của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng là người làm chính trị giỏi nhất trong Đảng Cộng sản. Ông không thể không chỉ đạo xử lý vụ này. Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chính là Đại tá Lâm Thành Dô. Lẽ ra ông Dô cần phải mạnh tay xử lý ba thuộc hạ làm chuyện dạy dột kia Sai phạm của ông Dô không chỉ ở vị trí giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng mà ông sai từ thời ông làm phó giám đốc công an tỉnh An Giang. Tuy nhiên, nếu ông Lâm Thành Dô biết xử lý mạnh những thuộc hạ dạy dột đánh người kia thì có lẽ Trung ương đã xem xét lại. Hiện nay, ông Tô Lâm đang cần rất thêm rất nhiều dũng tướng như ông Đinh Văn Nơi để thực hiện những vụ án lớn. Ông Lâm Thành Dô đã không nhìn ra và đã xử lý rất nhẹ ba cảnh sát làm mất mặt chế độ đây là hình ảnh ông Lâm Thành Dô. Hiện nay không khí sợ sệt bao trùm từ trung ương đến địa phương vì cứ càng ngày ông Trọng càng cho tống thêm nhiều người vào lò hơn. Trong tình thế bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa vào tầm ngắm thì tốt nhất là phải hiểu Trung ương cần gì. Trong tình hình hiện nay, lò công trọng càn quét đến các giám đốc sở ban ngành các tỉnh thì ông Lâm Thành Dô cần phải cẩn thận. Truyền thống của ngành công an Cộng sản là võ biển từ cấp cao đến cấp thấp đều dùng vũ lực mà không chú ý về hình ảnh chính trị. Ba cảnh sát tấn công hai học sinh là những lính cắt. Họ dường như cạn nghĩ, họ chỉ hành động theo cảm xúc mà không hề biết rằng hình ảnh chính trị như thế sẽ bị nguy hại ra sao. Nếu là những hình ảnh không làm dậy sóng xã hội thì với vai trò người đứng đầu ngành công an của tỉnh, ông Lâm Thành Dô có thể bao che cho lính. Nhưng với hình ảnh đã làm mất mặt cả chế độ ở Ba Đình mà bao che thì đấy là lãnh đạo thiếu sáng suốt, tư duy chính trị rất kém. Sau chuyến đi Trung Quốc về, ông Trọng đã cho thổi bùng rất nhiều vụ án lớn trước khi đi Trung Quốc, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã bị đưa vào tầm ngắm. Thành phố Hồ Chí Minh có vụ Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ án, Đồng Nai có vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có hàng loạt quan chức tỉnh Đồng Nai đã phải vào tù và khu vực miền Tây là nơi mà Nguyễn Phú Trọng sẽ nhắm đến. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều quan chức ở khu vực này vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm mà Trung ương đang nhắm vào chính họ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho bão lớn can quét qua miền Tây Nam Bộ. Vào ngày 4 tháng 11 tại kỳ họp thứ 22 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Ủy ban này đánh về miền Tây Nam Bộ với hàng loạt quan chức cấp tỉnh bị kỷ luật. Trong đó có ông Lâm Thành Dồ, ông Dô bị kỷ luật là do ông, chính ông, vụ ba lính lát đã làm dại kia chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Tuy nhiên, qua đấy cũng thấy cách xử thiếu tầm nhìn chính trị của một ông giám đốc công an tỉnh.